Cái giòn Quá ngon nha quý vị giả Thịt heo chiên giòn Học trên mạng nè Thank you. Đây là món à, thịt heo chiên giòn Mình học từ trên mạng Lựa thịt ba rọi cho nó ngon Cái rửa sạch cạo lông Luộc cho chín Rồi cái lấy cái tăm sơm à, Sơm cái bài này nè Sơm khít vô Cái chét lớp à, giấm với muối Cuối cục để cho ráo nước Rồi cái mình chiên chiên khoảng chừng uh, nửa tiếng ạ à. xong xong cái ờ, sắt <clears throat> sắt ra đợi sắt bên dĩa à, quay gì chấm. quay quá ừ, quay quá à. ngon phết nhỉ ghê quá nha nè đưa qua lên đưa lên không à, à. Dạ, nó mong bọc. Dạ. Ừ. Dạ, nấu con ăn được không? Ờ, thử ăn ngon không? Chưa biết nữa, thử thử Ôi! Im mà <laughs> chờ dạ Được không? Nhiệm sao? Có lý không? Đỡ đó kìa Ui, Vậy là thành quả nó ngon lành, nó giòn quá mà Sao như được? Ngon Ôi, rớt cha, rớt kìa Quay nè con Rớt Rớt giỏi lắm bất kỳ ăn luôn không có mặn không nha cái à, chúng ta để xà lách dạ, son lên sắp thịt heo lên nha. À. được cha được, được cha sẽ chị ăn được không ơi rất cha ừ. rất kèm ừ chứ gõ cái sắt cái sắt mẹ luôn mày cô cô ừ. rồi luôn rồi luôn rồi rồi cái hả đổ ra đây vậy à, sắp lên dĩa chết rồi ba gì hả đổ ra được không ba gì cũng đi xin ngồi em Cha con cha. Hả? Con đi. Ừ. Ba gửi cho cúng. Cúng hả? Cúng mẹ kìa. Không, có cúng. Cúng mẹ kìa ông già. Đây là món thịt heo chiên giòn nha quý khán nó chấm đây là ớt vậy dạng kè rồi đó món à, chiên heo chiên giòn mà nó chiên xong rồi đó vậy ha da vàng dạ. đó, giòn rất ngon vàng rất ngon cái rau này chắc cũng nhót ăn ký còn gì rau nhót không đều nhót heo chiên giòn biết không vậy cách làm là ta luộc cho thịt ba rọi nó chín thiệt chín à, tha cái bề da của nó bằng muối muối với tha giấm để cho ráo nước rồi ta mới chiên máng gì mà gương đó à chủ dạ, quý giá thì ờ, bắt đầu ờ, mình thưởng thức cái món này nãy giờ làm bây giờ rồi quý giá ăn với mình nha đây thịt heo chiên giòn cuốn với sẻ ờ, là lá son nước nặng mà ông vô chơi là vô chấm với nước tương nữa nước tương nữa tương siêu cay không thích đây này cầm tay này bà nội còn bên kia ai mà cái kiểu hút ui đây qua đây rồi bỏ bà nội ở bên kia hai chồng phải ngồi chung chứ nấu kim mà dạ. sao chị gặm hả chị gặm đâu rồi thằng thằng con thằng cháu à, à, Chưa bao vô ăn cơm luôn mẹ dẹp luôn mẹ. Ăn ngọn trước chưa? thịt không thịt mưa không thịt con thịt chấm hay thịt ừ. chấm không, chấm chua đã quá cái vàng luôn bây giờ nó chút đi da toàn ngàn trên đây nè dạ. dạ. ừ. ngoài á ngồi ra gì mà đủ con có nè này thì hít bệnh chút đi ừ còn trong vòng hai với này để xương Thích chén đâu à Không thẳng, không thẳng, mình ăn từ từ dạ, chén hận đây Chén đi Chén đi hận Bóc Hãy ra chứ đừng đem anh hết Bóc lắm đi nút Rửa tay chưa? Không ừ. Tay ừ. rồi để sạch thấy không? Cái này ờ, nó gấp con này vô không? Tôm rồi Hả? Ngon đấy. Nè. Ha. Gấp đi không? Dạ. <laughs> quay như hàng mấy hàng lãi là phái quay mấy nãy uống nước nó lóc trời nước một gà bắp chén bắp chén hả mà trong đó còn không hả đứng ở đây còn nữa không mà còn mấy cái thì nó đó cái gì còn hơn muốn làm cho nó ăn kìa bánh tráng hả đó bánh tráng bỏ hết đã hết vô á cho nó chấm ăn cuốn một cứng đây là à. con ừ, mèo mèo đâu cứ để chứ có sao đâu nó nó nó ngồi dễ chừng cái rồi nè để đó này đạp dọn rồi đạp bằng chân vào nè có sao không ừ. Ôi, à. chín rồi nè ừ. ừ. chín tự hại rồi mất một sướng mình nên trang ba không được ăn miếng cái sao ông đầu đầu vô nó ngay luôn cái phóng độ vô luôn bắt được rồi ai ừ. bóng như không bánh nè không có mười bốn á chứ không chút trình Người cha làm kìa Giờ đá cho mình chơi Đánh mấy cái thằng mà đá được chắc thử xem ừ. Đánh vô